lúc này khi mà bạn có một tỷ lệ margin ở mức cao và khi mà bạn biết rằng là cái tỷ lệ của bạn đang ở mức cao nó giảm xuống thì thực sự là cái cổ phiếu này là nó giảm rất là nhanh cái tỷ lệ nó giảm rất nhanh nên chính vì vậy thì tài sản NAV của bạn là giảm rất là nhanh chóng đó là lý do vì sao ờ, tôi muốn chia sẻ cái video này để bạn có những cái kinh nghiệm rút ra bài học trong thời gian tới ok và bước đầu tiên chúng ta sẽ nhận diện đó là khi thị trường chung đạt đỉnh thì điều gì đang diễn ra chúng ta biết rằng là khi mà thị trường chung đạt đỉnh thì những cái cổ phiếu dẫn đầu đang chạy nó rốt những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu mà chạy đầu tiên nó đã à, bước vào giai đoạn phân phối và trong quá trình phân phối đó thì những cổ phiếu dẫn đầu đang gọi là đang phân phối ra dòng tiền lớn đang rút ra và khi mà dòng tiền lớn rút ra thì chúng ta biết rằng điều gì dẫn diễn ra với những cái cổ phiếu của chúng ta và bạn biết rằng là khi các cổ phiếu dẫn đầu rút ra khỏi thị trường thì đến vào đó thì toàn bộ các cổ phiếu đấy sẽ giảm và trong quá trình giảm đấy thì toàn bộ nó sẽ ảnh hưởng đến lớn đến tất tất cả các cổ phiếu khác trong quá trình đầu tư của chúng ta bạn biết là cổ phiếu đầu tiên và chúng ta gọi là những cổ phiếu dẫn đầu tôi đã nói trong thời gian rất là là dài trong uh, giai đoạn vừa qua đó là những cổ phiếu đã tạo đỉnh và bạn cần phải rút ra và bạn biết rằng là khi mà cổ phiếu dẫn đầu tại đỉnh thì điều gì sẽ diễn ra trong thời gian tới và ở đây đây là những cái giai đoạn biến động rất lớn và chúng ta thấy là những cái quá trình phân phối uh, cực là mạnh trong cái cổ phiếu HBC HPG đây là một trong những cái mà cổ phiếu có lẽ là gần như tuần nào tôi cũng đã nhắc cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu của à, Vietcombank chúng ta cũng thấy là cổ phiếu này cũng đã tăng tốc và đến cái vùng kháng cự rất mạnh nó đang trong quá trình cuối của một chu kỳ và đây cũng là một giai đoạn mà chúng ta cần phải bán ra cần phải thoát ra khỏi thị trường và nhiều nhà đầu tư thì thấy rằng là những cái cổ phiếu mỗi hôm nó lên nó kéo thị trường lên thì chúng ta thấy cực kỳ hưng phấn và đó là nguyên nhân dẫn đến chúng ta không phát hiện ra là thị trường đang ở giai đoạn nào đúng không ạ đang ở đáy hay là ở đỉnh hay là lúc uh, chúng ta có thể bán ra hay chưa cổ phiếu tiếp theo chúng ta thấy là cổ phiếu Techcombank cũng tương tự như vậy đã chạy uh, khá mạnh và khi nó gặp vùng kháng cự rất lớn và nó gần như không có khả năng tăng nữa và đấy là lý do mà chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này đang hết chu kỳ và khi mà cổ phiếu hết chu kỳ thì chúng ta thấy biết là dòng tiền đang thoát ra khỏi và khi dòng tiền thoát ra khỏi thì điều gì diễn ra với thị trường chung chúng ta và bạn biết rằng là đây là những lý do mà chúng ta cần phải nắm rõ được vậy bởi vì ở những video trước thì Dũng đã nói rất rõ về những điều này rồi ạ các bạn cũng thấy là những cổ phiếu như là ACB cũng đã tăng tốc những khoản tăng tốc rất mạnh đấy ạ đây là đoạn chạy nước rút và đây là đoạn, đoạn cuối của một chu kỳ nếu bạn không hiểu rõ rằng thị trường hay là cổ phiếu đang trong quá trình phân phối ngắn hạn và bạn tiếp tục lao vào hoặc là bạn tham gia những cổ phiếu khác thì đó là lý do chúng ta bị thua lỗ đó là lý do mà chúng ta là những nạn nhân trong chu kỳ thị trường và bạn biết rằng là phần lớn các nhà đầu tư bị thua lỗ hoặc là uh, bị giảm là những nạn nhân trong loại này đó là những cổ nhà đầu tư mà giai đoạn trước họ không giao dịch và đến khi mà họ có lòng tin vào thị trường rồi thì lúc đó chúng ta biết rằng họ mới là nạn nhân bởi vì lúc này họ bắt đầu tin vào thị trường và họ dành dành hết cái tâm huyết của mình tâm công sức của mình dành hết số tiền của mình trong quá trình đầu tư đó là lý do tôi biết rằng là các bạn bị thua lỗ những cổ phiếu khác cũng đã tạo đỉnh và đặc biệt những cổ phiếu Davaco cũng đã tạo ra cái đỉnh và tôi biết rằng là uh, có một số bạn thì bảo là vừa rồi mua Davaco ở những cái điểm này và đang có lãi và đang rất hưng phấn nhưng đây là những cái giai đoạn mà cổ phiếu chạy nước rút và khi cổ phiếu chạy nước rút thì bạn thấy là những cổ phiếu nào nó cũng tương tự như vậy như là KSB tôi đã chia sẻ khá là lâu đây là những cái cổ phiếu mà bạn thấy là khi nó chạy nước rút nó biến động và đây là lúc mà chúng ta thấy là cổ phiếu giảm rất nhanh và nếu bạn không hiểu rõ thì bạn sẽ là những nạn nhân uh, xấu số khi mà bạn nghĩ rằng là thị trường vẫn tiếp tục tăng và bạn nghĩ rằng là kinh tế vẫn còn tuyệt vời bạn nghĩ rằng là cái điều đó uh, nó không ảnh hưởng đến cổ phiếu của bạn nhưng khi mà dòng tiền đã thoát ra những cổ phiếu vốn hóa lớn thoát ra những cổ phiếu mà đỡ thị trường thì không có lý do gì mà thị trường có thể trụ vững được và bạn biết là các cổ phiếu khác sẽ giảm rất là mạnh và bạn cũng thấy là những cổ phiếu như là cổ phiếu KB cũng đang biến động rất mạnh và đó là lý do bạn biết rằng là chúng ta cần phải thoát ra khỏi thị trường ngay lập tức chúng ta phải thoát ra cổ phiếu thị trường uh, liên tục những cái cổ phiếu mà chúng ta đang có và chúng ta chỉ cần giữ một số lượng rất là nhỏ thôi bởi vì đây là lúc mà rủi ro rất là cao và khi mà thị trường đã có những cái đoạn này thì chẳng có lý do gì để chúng ta nắm giữ cả và nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu thì trong đoạn này uh, Dũng nghĩ là chúng ta cân nhắc là thoát ra khỏi thị trường bởi vì trong quá trình phân phối thì nó diễn ra rất lâu và một cái chu kỳ điều chỉnh nó có thể kéo dài 3 đến 6 tháng thậm chí là nhiều hơn nên chúng ta không có cơ hội trong đoạn này đâu ạ và chúng ta chỉ có cơ hội khi mà những cổ phiếu mà trong cái đợt điều chỉnh này cổ phiếu vẫn rất là nhịp thì đấy là những cổ phiếu mạnh nhất thứ hai chúng ta sẽ gì ạ thứ hai chúng ta thấy là là làm sao để chúng ta biết rằng là một cách đơn giản hơn đó là thị trường chung bắt đầu phân phối ạ vậy khi mà thị trường chung phân phối thì chúng ta hiểu đơn giản là dòng tiền đã rút ra khỏi thị trường bởi vì các nhà đầu tư lớn đã thoát ra rồi mà chúng ta có quy luật là quy luật nhân quả nhân quả nguyên nhân là dòng tiền lớn rút ra thì kết quả thì sớm muộn thị trường sẽ giảm rất mạnh và phiên nay đó là phiên phân phối rất là mạnh khi mà phiên phân phối rất mạnh như này thì chúng ta biết rằng thị trường sẽ giảm tiếp ạ à. thị trường sẽ giảm rất là mạnh tiếp theo nên chính vì vậy bạn không có cơ hội nữa đâu nếu bạn tiếp tục nắm giữ đợi tiếp tục cụ thị trường hồi thì bạn phải trả giá rất là mạnh trả giá rất là lớn trong quá trình mà chúng ta tham gia thị trường nên trong đoạn này thì các bạn thấy là đây là những phiên phân phối diễn ra phân phối tiếp theo này chúng ta lại thấy phiên phối và Dũng đã nói là thị trường nó có từ 3 đến 5 phiên phối thì chúng ta cần phải thoát ra tiếp tục đây là những phiên phân phối đấy ạ chúng ta nhỉ đây là những phiên phân phối là phiên phối là những phiên giảm điểm giảm điểm hoặc đây những phiên phân phối giảm điểm uh, so với đầu phiên và đây chúng ta thấy là những cái quá trình giảm rất là liên tục trong thời gian vừa qua và khi nó giảm liên tục 3 4 5 phiên thì dòng tiền lớn đã rút ra rất mạnh thì lúc đó không có dòng tiền quay lại để kéo thị trường lên nữa thì dẫn đến là chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ bước vào một chu kỳ giảm rất mạnh nên cách phân phối này có lẽ là các bạn đã thấy rằng tôi đã chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng có thể một số các bạn coi thường nghĩa là cái cái này nó quá đơn giản mà nó không có tác dụng nhưng ở đây các bạn sẽ thấy rằng là những cái tín hiệu này là một tín hiệu quan trọng nhất để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải bảo toàn lợi nhuận bảo toàn vốn và hiện tại hãy thoát ra ngoài hoặc là trong thời gian tới có thể phiên ngày mai cuối phiên thường là cuối phiên thị trường hồi thì chúng ta có thì chúng ta phải bán ra hết ạ đấy thông thường thôi còn à, thực ra Dũng không thể dự đoán được là nó hồi hay không nhưng đa phần có thể là sẽ có những cái sóng hồi giống như này đa phần nó có thể sóng hồi như này thì nếu chúng ta thì có thì chúng ta cũng nên thoát hết ra bởi vì trong lúc này là cổ phiếu nó đã nằm trong đoạn hai đấy khi mà thị trường chung đoạn hai cổ phiếu đoạn hai thì Ờ, thực sự là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro tiếp theo là gì ạ ba đó là các cổ phiếu penny chạy nước rút khi các cổ phiếu yếu nhất penny chạy nước rút bạn bạn biết là dòng tiền đã tập trung vào penny chạy nước rút trong cuối cùng đó là sự yếu ớt của của thị trường bởi vì các bạn biết rằng là dòng tiền đó là các nhà đầu tư đã bán ra các cổ phiếu vốn hóa lớn đã có lợi nhuận có phù hiệu lớn và họ lại tiếp tục kỳ vọng vào các cổ phiếu penny chính vì vậy thì các cổ phiếu penny bắt đầu có dấu hiệu tăng mạnh khi mà các cổ phiếu rơi penny có dấu hiệu tăng mạnh thì đó là những tín hiệu để chúng ta biết là thị trường đang trong cái xu hướng tạo đỉnh và lúc này các bạn cần phải biết là khi thị trường có xu hướng tạo đỉnh thì chúng ta cần phải bán ra chúng ta phải thoát ra và chúng ta cần phải nghỉ ngơi và đây là một trong tín hiệu rất quan trọng trong việc đầu tư cổ phiếu đây là một trong tín hiệu để chúng ta biết rằng là thị trường có những cái cổ phiếu chất lượng thấp đỡ thị trường thì đó là lúc mà dòng tiền lớn đang thoát ra và có một số dòng tiền nhỏ quay trở lại mua vào những cổ phiếu chất lượng thấp bởi vì lúc đó chúng ta kỳ vọng là chúng ta vẫn tiếp tục lại nữa và dẫn đến là những cổ phiếu penny nó có sự dao động và tăng rất mạnh đây là cái lý do vì sao chúng ta cần nhận biết với những cái lúc mà thị trường chung đạt đỉnh tiếp tục là số 4 đó là gì ạ điều kiện số 4 hoặc là chúng ta thấy rằng là trên thị trường khi tạo đỉnh thì phần lớn các nhà đầu tư rất là hưng phấn họ mua xong họ có lãi và họ khoe khoang là đã lãi được bao nhiêu phần trăm họ khoe khoang là họ đang có lợi nhuận họ khoe khoang là họ đang thành công chính vì vậy đây là một trong những tín hiệu rất là quan trọng nên trên thị trường nếu bạn thấy là rất nhiều các thông tin về lợi nhuận rất nhiều các thông tin về à, đang có lãi thì đây là một trong tín hiệu để các bạn thấy rằng là thị trường đang đạo đỉnh và các bạn cần phải thoát ra bởi vì lúc này là lúc mà nhà đầu tư hưng phấn và họ tiếp tục khuyến nghị các bạn mua vào và nhiều nhà đầu tư thì thấy rằng là mình không có lợi nhuận và được một ai đo phím hàng thì lúc đó chúng ta sẽ mua vào và chúng ta cảm giác là chúng ta rất hạnh phúc chúng ta rất happy khi mà uh, cổ phiếu tiếp tục tăng cổ phiếu lại tiếp tục uh, cho chúng ta lợi nhuận và chúng ta thấy là họ đã thành công quá rồi họ đã có lợi nhuận quá rồi thì chúng ta nghe họ là đúng thôi ạ và các bạn biết rằng là trong thời gian vừa rồi thì Dũng cũng uh, chia sẻ là những cổ phiếu như PNG Dũng có chia sẻ là chúng ta chỉ mua một phần rất nhỏ thôi ạ chúng ta nhớ là mua một phần rất nhỏ nhưng có nhiều bạn thì thấy là à, quá trình mà Dũng chia sẻ nó liên luôn đúng liên đúng nên có thể là chúng ta sẽ mua nhiều hơn thì chúng ta sẽ có thể là gặp là những nạn nhân ở đây có một cái luật là nỗ lực thành công một cổ phiếu bứt phá đi lên khối lượng rất là cao nhưng giá thì không tăng đủ lớn để, để giá à, tăng trần đây thì cổ phiếu chúng ta nhìn ạ khi mà phiên tăng trần đây thì rõ ràng là khối lượng như này nhưng đây một cái phiên mà tăng cũng rất mạnh mà khối lượng ấy cũng là tăng gần như tương ứng thì nó không tăng mạnh thì chứng tỏ là cái áp lực bán ra rất lớn và đây chính là lý do chúng ta biết rằng cổ phiếu này nó sẽ có quá trình điều chỉnh và trong quá trình điều chỉnh này chúng ta cần phải cắt lót ạ nhớ là chúng ta cần phải cắt lót và sau quá trình cắt lót này một vài cổ phiếu sẽ có thể quay trở lại giống như cổ phiếu HSG chúng ta nhớ nha một số cổ phiếu sẽ quay trở lại đây là những cái quá trình mà Dũng đã gặp thường xuyên khi mà cổ phiếu đây quá nhiều nhà tư đeo bám thì nó sẽ điều chỉnh và sau đó chúng ta phải cắt lót xong bán hết ở vòng này đấy nếu nó quay trở lại chúng ta lại mua lại sao đây là cái cách mà chúng ta luôn luôn luôn luôn có thể thấy rằng bán ra xong rồi mua lại mua lại luôn cái này là cái mà những cái tín hiệu cơ bản là chúng ta cần phải luôn luôn nhớ HSI tương tự như vậy chúng ta đã thấy là những cổ phiếu này Dũng đã đã sử dụng chiến lược này rất nhiều lần rồi ạ đây khi mà chúng ta mua bị sai cắt lót ạ nếu nó quay trở lại chúng ta mua sau các bạn nhớ nhá đây là những cái mà Dũng chia sẻ rất là kỹ bán cắt lót là cắt nhưng nếu mà quay trở lại chúng ta sẽ mua PHR đây là những cái mà chúng ta lưu ý cho Dũng chúng ta tuyệt đối không kỳ vọng tuyệt đối không kỳ vọng khi nào mà cổ phiếu rũ chúng ta cứ bán ra để ăn sau khi nó quay trở lại chúng ta mua lại đây là cách mà chúng ta cần phải hiểu rõ và nắm rõ được và những cổ phiếu như thế giới di động cũng tương tự như vậy chúng ta cũng thấy rằng cổ phiếu này cũng đang trong bị giảm khá mạnh trong phiên này thì về cơ bản chúng ta đã bị lỗ là chúng ta cần phải bán lỗ là chúng ta bán chứ không phải là lỗ mà chúng ta lại giữ đây chúng ta ạ đây cổ phiếu từ dây đợi hôm nay là cũng giảm khá mạnh nhưng chúng ta cần phải bán ra sau ngày có tích lũy lại chúng ta mua sau đó là lý do vì sao khi mà đầu tư cổ phiếu thì chúng ta cần phải nắm rõ được các nguyên tắc để chúng ta đầu tư một cách tốt nhất à, một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối hôm nay à, và trước khi kết thúc chương trình thì à, à một số các bạn có hỏi Dũng là có lớp đầu tư phái sinh hay không thì về cơ bản thì à, vào khoảng 15 16 này thì Dũng sẽ tổ chức một cái lớp uh, đầu tư phái sinh và lớp này chỉ dành riêng cho 20 người và 20 người thì cũng chỉ dành riêng cho những bạn mà đã tham gia uh, khóa học uh, xu hướng dòng tiền và khóa học uh, viết A của Dũng còn những cái bạn khác mà chưa học thì thực sự là chúng ta chưa có kinh nghiệm chưa có kiến thức thì chúng ta Dũng không nhận và lớp học này cũng chỉ dành riêng cho những ai có thời gian để đầu tư nó không dành riêng cho những ai mà không có thời gian để đầu tư bởi vì phái sinh là một biến động rất là lớn và chúng ta cần phải có ba yếu tố đó là tâm tâm tức là tâm của chúng ta cần phải bình an tâm trí chúng ta phần cần vào trí có phải quấn thức và chúng ta lực là chúng ta cần có, có sức khỏe để chúng ta uh, uh, có những cái uh, năng lượng để chúng ta vượt qua những cái thử thách và đây là một khóa học rất đặc biệt bởi vì khóa học này có thể diễn ra trong 2 tháng khi mà khóa học này liên tục cũng sẽ cốt cho chúng ta hai tháng để chúng ta trong quá trình đầu tư chúng ta sẽ có những cái kỹ năng để chúng ta đầu tư thành công bởi vì phái sinh là một cái biến động rất là lớn và chúng biết rằng là rủi ro rất là cao nên việc mà quản trị đó là yếu tố quan trọng nhất không phải chúng ta lãi bao nhiêu à, quản trị các bạn nhớ là quản trị là yếu tố quan trọng nhất nên chính vì vậy khi mà chúng ta có quản trị rồi thì yếu tố thứ hai nó là tâm ạ tâm đó là cái sự bình an ở bên trong và cái đấy nó không phải tự nhiên mà có và nó phải có những cái cái cách cách thức nào đó ở đây Dũng không tiện uh, ờ, ờ, không tiện chia sẻ nhưng chúng ta phải có một cách nào đó để chúng ta uh, giữ được cái tâm bình an và cái cái cuối cùng nó mới là cái kiến thức nó là trí tuệ và cái trí tuệ này các bạn biết rằng nó chỉ chiếm khoảng hai ba phần trăm các bạn nhiều bạn cứ thấy là uh, phái sinh chúng ta có kiến thức là chúng ta sẽ thành công không thành công đâu ạ cái phần đấy nó chỉ chiếm 20 phần trăm thôi ạ nên các bạn là có kiến thức đầy đủ đúng không có phương pháp đầy đủ nhưng chưa chắc đã thành công nên đây là một cái khóa học rất đặc biệt thì bạn học viên nào nếu có đăng ký thì đăng ký sớm tại vì uh, gần như là Dũng cũng không chia sẻ và một số bạn thì gần như cũng đã đăng ký rồi nên ở đây Dũng ừ, Dũng chỉ nhận duy nhất 20 người một lần nữa thì uh, xin cảm ơn tất cả mọi người và nếu uh, các bạn nào thấy những video này của Dũng thấy hay thì hãy comment hãy comment và uh, ở bên dưới và hãy đăng ký kênh của Dũng và đặc biệt là nhấn chuông ạ nhấn chuông để uh, video mà Dũng chia sẻ thì chúng ta sẽ là người sớm nhất nhận được video này xin cảm ơn rất nhiều